ta sẽ bấm random Mao Cai không cảm ơn uh Hero Cream à ok ta chơi Hero Cream ôi team mình có kiểu toàn bộ phép bổ trợ trong game này luôn mày ạ what the fuck is this chết tìm máu kia chí cướp rừng gì mày chạy ra hạng buộc buộc chim của nó đi ok tao sẽ chạy vào đây ok cũng, cũng được tu sam cố lên chí ông mẹ coming boy bạn sẽ đi về trong bình yên và hy vọng hoặc là không có chó có submit từ tốc biến không ta hết mana rồi chị ơi cuối cùng em mong để ta vô tao tìm tao giúp mày được gì thì giúp chứ ta hết mana rồi Ôi trời ơi chạy đi Chạy đi <laughs> chết chết chết cứu cứu cứu cứu ta không thiếu bay được ta còn có từ này máu rồi đây ta chỉ giúp bay được từ này thôi đấy làm chậm làm chậm đấy đấy ôi có con Israel ta sẽ chạy ngược lại ta sẽ chạy ngược lại thôi đâu đâu ok xếp tao đây xếp tao đây nhào boom easy oh <laughs> tao đang điên đồ đang điên boom tao nhìn mày boom okay. easy ăn con lính easy đi luôn khỏi cân lính vào luôn vào luôn vào luôn boom boom boom oh no okay. oh no ok bom boom Ai Đông ơi, có cái đông của tôi máu À đi xe ôi ừ, ừ, ờ, cùng Đi ơi, đi ơi Đánh xong lại bà What the fuck Tao không chạy được Tìm tao đây <laughs> Nó trâu quá <laughs> Ok, hy sinh món hai mặt Mình là support mà Come here boy Get your ass here Boom Ôi, nó đau khổ môi chí ơi Boom Easy Không muốn mẹ rồi <laughs> What's up boy? Mất tiêu, tiêu, à, không, What's up? sorry What's up boy? À không, AD mình khỏe với không? What's up? Tiếp đi, tiếp đi Chào dân Trời ơi, không được rồi à, Chạy đi chị, chạy đi chị Tung, boom ba Ta đang đến Vâng, à. đặt ra đấy Bùm, bùm Bùm Hay quá chị ơi ờ, boom What's up bitch 35 tỷ đủ 500 tiền nữa Boom Easy Đúng. Easy Let's go Boom What's up ass What's up Boom What's up boy Từ từ chị ơi Từ từ chị ơi Ok ta sẽ chạy trong không bình yên boom, Ôi vãi Boom Boom Too easy Bắt ta xong được rồi ném một Ask come here bitch Boom. nóng không 11 rồi. Dạ, dạ, dạ. Quả kim ớp. Quả kim ớp. Quả kim ớp. Trời ơi, đi đâu đi. Đi đâu đi. ui giời, Z bay ra. Fuck mày life. Boom. Boom. What the fuck is up? Ôi, vai nó còn một máu ạ. À. Buồn đời quá. Oh shit. Đây là anniversary review chắc ăn đi thắng quá. Đúng ra rồi. Ờ, oh. chắc thế. Oh. Oh. Bố đánh 5 40 phút chúng mày chết tao đi. <laughs> Ôi. What is it? Oh. Ôi. Coming. Boom, boom. What's up bitch? What's up? What's up bitch? Oh, nó bay qua đây rồi. Oh no. What's up boy? Được được được được được được. What's up? Oh, tóc biến. Không buồn. gần hai mà gần hết. Boom. Boom. boom. Em đường này, em đường ờ, này, em đường này, đường này. Oh no, ờ, ok. Tại sao tao đi chậm thế lại chúa Ok, ok. <laughs> Chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi chơi có sao ra rồi. Bỏ cái mập. Easy. End the game. End the game. End the game. End game. Oh fuck, fucking mập. Boom. Boom. Oh shit. Oh shit, boom. Oh, let's go. Ôi, không ta chết rồi. Chúa, giết nó trong nhà luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn, vào luôn. GG. Ra đây tấn vào. gì Ôi, game này <laughs> là game này một trong những game dài nhất ta từng chơi mấy tháng này lạy chúa. Ta đang suy nghĩ về cuộc đời. Oh no, ta chỉ đang suy nghĩ về cuộc đời, nó sao tốc biến.